ngày hôm qua ngày đôi ta phải xa thật xa điều phải đến cũng sẽ đến cũng phải tập quên từ ngày biết thế sự thật cũng chẳng thể giấu điều bao lâu tận tâm sâu chẳng quên được nhau chạy trong mưa để không ai thấy anh đang khóc dù rằng biết rõ một điều anh sẽ chẳng nói gì nhiều bởi vì chúng ta đều hiểu những gì ta đã chịu mình chia tay nhé em dù anh biết mỗi anh sẽ rất nhớ và anh chẳng thể quên anh mong sớm tôi em sẽ sớm có người bảo vệ buồn vui nước mắt có người san sẻ chỉ mong người hạnh phúc và nhớ anh chỉ mình anh nhớ thôi dù nước mắt có rơi anh vẫn sẽ dõi theo em bên ai với anh không quan trọng Chỉ mong người hạnh phúc cùng người đã chọn Và phải xa ba con khi xưa có thể dành cho ca khúc em phải quên anh một tràng vỗ tay thật dài được không gian mình ơi yêu kỳ sơn lời hai này là không thuộc rồi là anh đây người đâu hay chính anh đang khóc rằng lâu nay em có khỏe không dù rằng biết rõ một điều anh sẽ chẳng hối hận nhiều tại vì chúng ta đều hiểu những gì ta đã chịu mình chia tay nhé em dù anh biết mỗi đêm anh sẽ vẫn dõi theo em dù đêm hay ngày vẫn bay anh không muốn thấy em yêu phải có trong vô vọng dù em bên ai với anh không quan trọng chỉ mong người hạnh phúc và đừng nhớ anh chỉ mình anh dù đêm hay ngày vẫn vay anh không muốn thấy em yêu phải khóc trong vô vọng dù em bên ai với anh không quan trọng chỉ mong người hạnh phúc cùng người đã cánh tay của quý vị đâu hết rồi tối nay chúng ta sẽ bay và quẩy hết đêm nay nhá hey. chỉ mong người hạnh phúc và đừng nhớ anh chỉ mình